và khu này thì à, bà con cũng không nói được tiếng kinh ấy đâm ra là mình muốn hỏi là muốn nói chuyện với à, chị chùa thì cũng rất là khó khăn mà anh chị là tiếng hơ mông mình thì nói chung là không biết rồi chỉ biết được vài từ ăn uống rồi là những cái câu chào nó đơn giản thôi chứ mình không thể là nói chuyện bằng tiếng hơ mông với mọi người được ấy thì hôm nay là mình có vào thì à, mình muốn uh, thứ nhất chia sẻ tới quý anh chị cùng toàn thể mọi người biết là cái hoàn cảnh của chị như cái video trước mà mọi người có xem được thì là chị mong muốn là sửa lại cái căn nhà ấy thực tế là hiện tại thì tiền chưa có với lại là được trước giang nhận được của cô hoa trần và của chị hoa trần thì giang có mua những cái đồ dụng cụ vào cho chị thì à, của chị là còn dư một chút đấy thì hôm nay giang vào thì mua cho chị một ít thịt nữa và số tiền thì không đủ để à, sửa sang lại căn nhà của chị cái mong muốn của chị là như vậy thì à, hôm nay giang vào thì à, giang cũng chia sẻ lại cùng các anh chị cùng thực hiện mọi người biết thì trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng là giúp chị chua là sửa căn nhà nó chắc chắn hơn một chút thì vì là chị chua là mình cũng nói luôn với các anh chị là sống à, độc thân ấy nên là cái cuộc sống của chị thì không cần quá cao sang cả chỉ cần có mái nhà nó chắc chắn hơn mùa gió bão nó không lạnh nhất là vào mùa đông ấy. Đấy, để cho chị có cuộc sống à, sinh hoạt nó tốt hơn một chút thôi trước mặt của các ba anh chị cùng toàn thể mọi người có biết là, là cái căn nhà của chị Chua nhá Đấy. Chị thì đang ngồi ở trong à, nhà trong bếp Ngồi uh, à, sưởi lửa Thì uh, có hàng xóm của chị đến chơi Thì nói chung là chị Chua thì 100% là không biết tiếng kinh rồi Thì uh, chị không được học hành Đấy, hàng xóm thì cũng không biết lắm Đôi khi là mình muốn nói chuyện thì nó cũng rất là khó ấy thì các anh chị có thể nhìn thấy căn nhà của chị là vẻn vẹn là 16 mét vuông thôi khoảng chừng vậy đó rất là nhỏ thì vách thì làm bằng nứa vách nhà là bằng nứa này à, cũng là mục à, hết rồi các anh chị ạ đây là cái căn nhà chị đang ở đây nhé à, video trước thì à, Giang cũng đã chia sẻ lên cùng bạn Sang thì à, các anh chị cùng toàn thể mọi người xem được là biết được rồi cái công việc của chị hàng ngày là đi à, đốn củi ở trên rừng để mang về và cuộc sống hàng ngày của chị thì uh, một mình mà đấy, đấy chị bị mù nữa thì uh, cũng nhờ là xóm mọi người là uh, cho ít gạo để có thể là sinh hoạt qua ngày và có thể là chị sẽ bán củi chị đi lấy củi về mà cũng mỏ mẫm như uh, ở bên Hà Giang cũng anh chị biết được cái trường hợp của mẹ cháu Hoa và cháu Hoa ấy, cũng rất là vất vả à, bên chị này thì lại một mình độc thân nữa hôm nay chị ba mấy tuổi rồi căn nhà chỉ vỏn vẹn như này vách thì vách nứa và cũng mọt và hỏng hết rồi cột thì cũng bằng cột tre đấy nó không được là tốt lắm nhà này thì cũng được hàng xóm dựng lên giúp đỡ chị thôi đấy thì uh, trước mình có vào thì mong muốn của chị là như vậy thì mình hôm nay vào là chiếu mình xem uh, mình đo cái uh, ờ, căn nhà của chị là chính xác là rộng bao nhiêu dài bao nhiêu để mình có thể là mua gỗ này tính toán này mình làm này nó nó nó dễ dàng này. thì mình có cầm thước vào đây để mình, mình đo các anh chị nhé vừa nãy thì mình có cũng đo xong à, cái nhà của chị chua mình thấy chiều cao mình đo là một mét chín mươi lăm các anh chị cái vách này là cao mét chín mươi lăm tính từ cái, cái uh, cao nhất này các anh chị xuống đến dưới chân này, cái cột nếu như các anh chị nhìn một cột ché được cho nó không được bền đấy nếu mà mình à, làm cái cột gỗ thì nó sẽ bền hơn và cái chiều à, dài của cái nhà của chị kia là hai à, bốn mét à, bốn bốn mét rưỡi anh chị nhá chiều dài của căn nhà là 4 mét rưỡi đó và chiều à, rộng của căn nhà này của chị này từ phía này sang bên này thì là hai mét sáu nó 60 các anh chị nhé đường phía đằng sau anh mới có thể thấy được cái phía đằng sau của chị rất là nhỏ cái nền đất rất nhỏ mà mọi người làm làm tạm ngày trước ấy. đấy các anh chị đó đây cũng bị uh, mọt ăn hết rồi này gỗ tre bị trôn rồi xuống đất này Để nó sẽ không đảm bảo được Đấy, chị phải căng bạt vào Đấy, thì mình đang tính là làm bằng gỗ và mình lịa cái ván nó kín kín một chút Đấy, mình muốn tính làm như vậy để cho chị uh, theo như mong muốn ngày trước chị cũng mong muốn là có nó chắc hơn một chút đấy để nó sử dụng lâu dài hơn đấy là con nó tạm này mình mới trực tiếp mình vào mình đo là chị để, để uh, biết chính xác mình có thể uh, giúp chị rất là nhỏ luôn các anh chị ạ vừa nãy thì uh, quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người cũng đã được xem uh, hình ảnh mà giang chia sẻ về nhà chị chua mù ấy thì uh, trong thời gian tới thì giang sẽ cố gắng uh, giúp đỡ chị để uh, chị có cái căn nhà nó tốt hơn một chút của chú ờ, chú nắng chú mưa à, rất tiếc là hôm nay là bạn sang lại không không vào được à, giúp à, đỡ giang là quá trình là phiên dịch để nói chuyện với chị tốt hơn đấy à, sau khi mà giang ờ, đã đo đạc xong nhà chị chua của anh chị ạ thì à, mình cũng đã về tính toán để xem là cố gắng à, giúp à, chị chua sửa sang lại căn nhà thì hiện tại thì giang đang có mặt tại à, cái à, khu vực cái con đường bê tông à, tấm lòng vàng trước mà Giang đã lao, thì các anh chị có thể là quan sát được hiện tại con đường thì à, đang rất là bền chắc chưa có vấn đề gì hỏng hóc xảy ra đâu thế mình à, cảm thấy là khi mà mình làm được như này và tiền của của quý ba chị mạnh thường quân cũng như là quý thính khán giả đã luôn luôn theo dõi và đồng hành ủng hộ cho giang cũng như là bà con trên vùng cao thì à, cái thì ờ, những ờ, ngày tháng mà Giang làm trên mục căng trải này thì ờ, Giang cũng muốn một gửi tới uh, quý bác chị mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý thính khán giả là một lời tri ân một lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới quý cô bác anh chị cũng như là cùng toàn thể mọi người đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Giang nếu như không có mọi người thì chắc chắn là Giang cũng không làm được gì về bản thân Giang cũng là một người cầu nối thôi với uh, những gia đình những hoàn cảnh khó khăn thì uh, trong thời gian tới thì Giang lại uh, tiếp tục là làm cái con đường này và một số cây cầu nhỏ nhỏ để giúp bà con là bản tháng trắng lư đấy thuộc uh, huyện mù căng trải uh, xã kho mang đấy. và qua đây thì uh, giang cũng muốn uh, chia sẻ uh, tới quý cô anh chị mạnh thường quân trong và nước cũng như là quý thính khán giả trên kênh của giang về vấn đề là cái câu chuyện của bản thân mình thì uh, trong cái thời gian mà Giang có đi uh, làm giúp bà con trên Hà Giang thì cái bén duyên đến với mình cũng là một cái câu chuyện từ bà cụ ở trong hang đá và cái uh, từ đó trở đi thì uh, thì cũng bác anh chị mạnh thường quân cũng là quý thính khán giả biết đến kênh của mình nhiều hơn và cũng tin tưởng uh, Giang giao cho mình cái trọng trách À, để giúp đỡ bà con thông qua cái à, màn ảnh nhỏ những cái video thước phim à, chân thật nhất của Giang và sau khi mà mình có làm từ Hà Giang thì do là mẹ Giang là ốm nặng ốm đau ấy, yếu già cả rồi nên là mình phải trở về quê hương để gần mẹ và giúp đỡ đồng bào ở trên quê hương mình thì cũng nhận được rất là nhiều sự đồng tình ủng hộ của quý cô bác chị cũng như là toàn thể mọi người và theo như Giang nghĩ thì mình giúp người ở đâu hay hoàn cảnh nào thì vẫn là giúp và từ đó trở đi thì à, Giang à, lên à, một con trải này để làm thì cũng không biết để nói như thế nào với quý anh chị khán giả là Giang muốn chia sẻ với quý anh chị khán giả là một cái câu chuyện đó là câu chuyện tâm linh của chính bản thân mình Đấy, không biết là quý cô bác anh chị khán giả là có tin về cái vấn đề uh, tâm linh hay không nhưng mà theo Giang thì uh, Giang rất là tin từ lúc bắt đầu mình còn nhỏ rồi và cho đến khi mà Giang đi làm thiện nguyện thì uh, có một đêm ở trên ngay cái bản này này mình có nằm ngủ ở nhà cô chú ở trên này thì uh, Giang có mơ thấy một cái giấc mơ nó rất là kỳ lạ và kỳ bí cái bản thân Giang cũng không biết khi mà Giang tỉnh dậy rồi mình biết là mình nằm mơ thôi các ba anh chị ạ và mình có kể lại với mọi người và từ đó trở đi cái giấc mơ của mình là mình đã ăn chay là đến hiện tại bây giờ đã được hơn một tháng thì các anh chị là mình ăn chay hoàn toàn không uh, sát sinh không uh, giết hại động vật và cũng uh, không gây tổn hại cho ai nữa cũng vì từ cái giấc mơ đó thì hôm nay là Giang muốn chia sẻ luôn cái giấc mơ đó đến quý các anh chị khán giả nếu như các anh chị nào theo đạo Phật hay theo đạo Thiên Chúa giáo hay theo đạo hồi hay là tín ngưỡng nào thì tất cả các ờ, đạo cũng đều hướng đến sự yêu thương, sự đùm bọc, sự chia sẻ, à, sự giúp đỡ nhau để có thể ờ, cho cuộc sống này ờ, tốt hơn. Thì Giang thì trước là cũng mình không phải là mê tín hay như thế này, mình rất là tin ngưỡng về cái vấn đề là chuyện tâm linh, à, về cái uh, cuộc sống mà của thế gian này mình nói là sự luân hồi cái sự chuyển kiếp thôi Đấy, cái giấc mơ này Giang cũng xin kể luôn là Giang có nằm mơ đến năm vị Phật Đấy Có một cái ánh hào quang từ trên trời Nói chung là nó dọi xuống các bạn Rất là sáng lạng luôn và có hiện đến năm tổ Phật trước mặt mình Và Giang cũng rất, rất là bất ngờ và giật mình về cái giấc mơ này Thì trong cái giấc mơ thì Giang cũng đã hỏi các ờ, vị tổ Phật, thần Phật Về cái câu chuyện của bản thân mình ấy Là Giang đi giúp mọi người như này và mình cũng không cầu danh cầu lợi hay tiền bạc gì cả mình chỉ mong muốn là làm sao để giúp được rất là nhiều người và thoát được cái cảnh mà khó khăn của cuộc sống thì uh, Giang cũng nhận được cái sự hồi báo của cả năm vị tổ Phật đều giống như nhau cũng anh chị ạ thật sự là mình bất ngờ thì mình có hỏi và nói chuyện cái giấc mơ của mình kéo dài nó khoảng rất là lâu luôn đấy mình có hỏi về vấn đề là um, mình đi làm như này thì uh, có gây tổn hại hay như thế nào hay không thì một cái bất ngờ với Giang đó là nhận được cái đầu tiên và các vị Phật nói là đi làm rất là tốt nhưng mà con nên giảm bớt cái vấn đề là sát sinh là giết hại động vật đó và tích cực là, là ăn chay Đấy, ăn chay và niệm Phật để có thể là cuộc sống của con sẽ cảm thấy là tốt hơn và cái sức khỏe của mình tốt hơn thì à, Giang có nói uh, chuyện như vậy thì uh, à, thực sự là hôm nay Giang mới kể với các bác chị cùng toàn thể mọi người biết được cái câu chuyện như vậy và không biết là mọi người có tin ông Giang cũng không biết là cái cái, cái uh, về Phật pháp thì uh, các anh chị nào mà theo đạo Phật thì mọi người biết rồi là cái luật nhân quả cũng như là cái uh, sự luân hồi chuyển hồi từ kiếp này sang kiếp trước rồi là ở kiếp này đang hiện tại đang sinh sống và đến kiếp sau mình sẽ như thế nào thì mình cũng hỏi nói chung là cũng tùy theo cái bản thân của mỗi người tín ngưỡng của mỗi người thôi mà theo Giang thì Giang rất là tin và từ cái giấc mơ đó thì ngày hôm sau thực sự là mình ngủ dậy mình mới tỉnh cái giấc mơ đó và mình ngủ dậy thì từ đó trở đi không hiểu tại sao trong cơ thể của mình lúc đấy lại không đòi hỏi được thịt cá nữa không biết là sao ấy nên là bắt đầu từ đó mình mới ăn chay và khi cô chú cô chú có hỏi Giang ấy tại sao lại như vậy thì mình mới kể lại cái giấc mơ đó và từ đó trở đi Giang đến hiện tại bây giờ là hầu như ăn chay toàn bộ Không động một miếng thịt và cũng không sát sinh nữa Và cái con đường thiện nguyện của Giang này đi làm Thì uh, hầu như là Giang đi làm hầu như là cái vấn đề mà ăn uống này này Là Giang không không không không giết mổ và cũng không um, lấy cho bà con nữa các bác chị ạ Giang chỉ uh, dám khuyên bà con là mình giảm bớt cái nghiệp sát sinh đi thôi chứ mình không thể là khuyên bà con là phải dừng ăn chay phải ăn chay như mình dừng à, giết hại động vật cả mình chỉ giảm bớt đi và quá trình mình đi làm như này ấy thì bác chị nhá thì Giang cũng không ờ, trực tiếp là mua con gà con vịt để mà giúp bà con là nấu nướng nữa mà mình sẽ trực tiếp có thể là mình gửi tiền cho bà con bà con muốn mua cái gì ăn hay muốn sử dụng như để tùy của bà con Tại vì trong ờ, giới Phật Pháp thì ờ, đạo Đức Phật năm tổ Phật cũng bảo đó là cái tâm của mình không không ép ai được cả nên là cũng không ép người phàm mà là mọi người đang ờ, sinh sống như này mà ăn chay như này thì ờ, Giang có nói là chỉ có bản thân của Giang thôi thì ờ, mình mơ như vậy thì từ lúc mình ăn chay đến hiện tại và mình niệm Phật đến hiện tại bây giờ sức khỏe của mình rất là tốt tuy là mình đi giúp bà con như này nhưng mà thật sự là quý ba anh chị ạ tâm mình rất là tĩnh luôn đấy mình không có vấn đề là cảm thấy nó nó rất là thoải mái luôn không cảm thấy là nó nó phải mệt mỏi và suy nghĩ chỉ cái là mình làm thế nào để tốt cho bà con phải suy nghĩ làm nào tốt cho bà con thôi chỉ có vấn đề mà chuyện cá nhân ấy thì à, mình à, cái đầu óc của mình rất là thư thái và cứ mỗi đêm về trước khi đi ngủ đấy thì mình tranh thủ là mình cũng à, ngồi thiền như năm vị tổ Phật thần Phật cũng đã nói với Giang là như vậy và Giang cũng nói với mình là mình hỏi ừ, một chút thì Giang cũng hỏi thì Năm tổ Phật cũng bảo là mẹ mình hiện tại là bị bệnh thì tốt nhất là nên ăn chay và niệm Phật nhiều hơn. Thì vì những cái nhân cái quả mình không biết là hiện tại bây giờ mình cũng cũng về mình cũng bảo gia đình và cả anh em hàng xóm láng giềng nhà Giang ấy cũng thấy giật mình và bạn bè của Giang thì cũng rất là thấy giật mình. Là tại sao là mình lại lại ăn chay ấy thì à, mình cũng có kể lại cái giấc mơ là như vậy và từ đó thì mình không không không giết hại động vật nữa và Giang cũng à, xin hứa với à, tất cả mọi người là trong quá trình mình đi làm nếu như sau này mà mình có làm ra cái tiền youtube của mình nó cũng không đáng là bao nhiêu thì mình sẽ cố gắng dùng cái tiền đó để mình đi đi giúp bà con à, những hoàn cảnh gia đình khó khăn nhé các anh chị nhé đấy thì à, các anh chị biết rồi đấy cái con đường mà đang làm hiện tại con đường vẫn còn đang rất là chắc chắn và bền hy vọng rằng con đường này sẽ bền được lâu dài để cho bà con sử dụng và qua đây thì Giang cũng muốn kể câu chuyện đó để quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người hiểu hơn à, Còn nếu mà quý bác anh chị nào mà theo đạo hay không theo đạo à, hay theo giới nào thì Giang cũng à, mong rằng các bác anh chị là luôn luôn là mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, thành công hơn trong cuộc sống cái Cuộc đời này ai cũng sống có một lần thôi Và vì sao và hôm nay Giang lại kể cái giấc mơ như vậy Mình không biết là mình có duyên hay không mà từ đó trở đi thì mình cảm thấy tâm mình rất là an mỗi lần mình cảm thấy rất là vui khi mà mình giúp được một ai đó đấy và mình cũng chỉ là bảo bà con mình, mình không dám khuyên bà con hay như thế này thế kia mình chỉ bảo bảo bà con là kể cái giấc mơ đó thì mình cũng bảo bà con là mình giảm bớt cái nghiệp sát sinh đi mình à, hãy cố gắng là làm những việc thiện à, nó nhiều hơn chứ không cấm bà con là không được à, như mình cả như giang thì nó lại khác thì à, cái đó cái duyên đến với mình hay như không như nào hay là với bà con thì à, với mọi người thì mọi người tự cảm nhận và thông qua đây thì à, Giang cũng rất là vui khi mà được chia sẻ với các ba anh chị cùng toàn thể mọi người là những cái hoàn cảnh những cái bước chặng đường thời gian vừa qua mà Giang đã đi và đến hiện tại thì bây giờ thì Giang nói là rất là vui khi mà đã luôn luôn được sự ủng hộ nhiệt tình của quý cô bác chị mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý vị khán giả trên kênh của Giang và mong rằng là quý bác chị trong khán giả là trong thời gian tới là hãy luôn luôn đồng hành và ủng hộ chia sẻ cho Giang cái thước à, phim những cái hoàn cảnh gia đình khó khăn chúng ta cùng chung tay để giúp đỡ đồng bào vượt qua những khó khăn trước mắt và qua đây thì uh, à, cho Giang xin à, phép được gửi à, một lời à, chân thành cảm ơn sâu sắc tới à, cô anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước cũng như là quý thính khán giả đã luôn luôn theo dõi và đồng hành với ra và xin hẹn quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo trong thời gian tới mình sẽ cố gắng là làm những cái đoạn đường khó khăn để cho bà con đi lại và một số cây cầu nhỏ nhỏ để cho bà con có cuộc sống tốt hơn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo